kể là những cái đoạn mà <clears throat> gần nối đến cái đoạn ờ, đầu tiên nhé cũng ba anh chị là đoạn dốc dưới những mét là mình sẽ nối vào cái đoạn đầu tiên của anh chị xem ờ, cái đùa trước thì mọi người đã, đã biết rồi vừa trong hai anh em uh, cho vừa đoạn này uh, ờ, kể đoạn này đấy nó này sao cút đấy uh, cúc cúc cào cào ra xong lại xếp gạch lên xếp đá lên cái đoạn này rất là hẹp luôn nguy hiểm của anh chị ạ sạt lở ở trên này xuống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 từ đây à, xuống dưới là 100 mét nữa thôi cuối cùng Này. do là xe vật liệu nó không không đủ nên nó không không kịp ấy lấy sỏi ở tận à, ấy à, rất là xa đấy có hòn đá to cho vào là chắc cho ít vữa vào đây cho ít bước à chị em ờ, phụ nữ cho ít bước rồi xong bê em đá vào đấy vâng, Con là tè tè mà tè không có số rồi đấy cho vào viên này kia đấy lúc đầu em phải đào cái móng nó, nó chắc chắc một chút rộng ra xem ờ, xuống dưới đây mặc xe sỏ nó lên thì em nhận anh cả nhé ừ. hai xe sáng nay gì anh ờ một xe sỏi một xe cát nữa vâng, vâng. ok em em lo tớ đi khẩu cưới cưới à mai đang cưới ở đây lại một lại một tờ đó cơ đâu người ta gửi tiền à? rơi tháng này em rơi còn khoảng uh... không? Người ta gửi tiền đến cho ừ. Quà đấy Gửi tiền quà đến đấy ừ. Tiền đấy mình đút vào ví nhá Bà con này chắc đây là gửi hết cho rồi đúng không? Bản này mà, gửi hết cả bản này mà Thế là bà con vẫn khởi nhá, có tiền đấy nhá Anh có tiền nhá vừa có tiền vừa có đường đi đúng không này anh cũng được ai cũng nhận được mà <laughs> anh nhận được hôm qua rồi à. nhận được vé 500 k cố lên chị em cố lên một đoàn nữa Đấy, cái bữa mình đảo ờ, Bác anh chỉ bảo chất lượng xi đây Xi lên mình các anh chị biết đổ khá là dài ngày nữa là xong rồi mình phải cố gắng một ngày nữa Độ từ trên như các anh chị nhé à, này các cháu nghỉ học hết rồi nhỉ không không phải đi học mà được về à nghỉ à thứ bảy nghỉ à hả cháu nhỏ đi à, học ấy ui ăn ổi à ui, túi gì đây à chú xem nào úi rồi ôi à sữa mimi mimi cha fami đấy, sáng ấy nha các anh chị nha, sáng thì mình nối từ điểm kia kìa điểm là hôm mà bắt đầu xuống dốc đó anh chị xem video trước thì biết rồi sáng thì mình làm đây từ vị trí này à, để nối vào cái điểm trước đầu tiên đấy khoảng 100 mấy mét đấy ờ, cho nó gần gần với cái giãn cách cho gần xa quá là nó nó hay nứt dỡ bê tông Ngày thứ bảy mà Bởi là các cháu được nghỉ học về xem à, các mẹ à, làm đường, nhờ các bà làm đường mà Tập lại cũng chưa là tao còn mà vô tao con Tính tao đi rồi từ dưới điểm này xuống ờ, dưới này thì sợ ờ, mình nối trăm mét nữa chỗ này thì có một cái suối chảy qua đây thì là mình phải làm cái cầu cái cầu thì hiện tại thì đây là sắt mình mua hết rồi đây sắt kim 10 và cái cầu qua đây đó. cầu qua Đấy, đi ờ, xuống đường dưới này cũng anh chị có thể xem kỹ hơn và cái đoạn mình chuẩn bị nối vào là xong giai đoạn 1 thôi nhé cũng anh chị nhé Đấy. tổng chiều dài hôm qua thì ờ, Giang cũng ờ, đi một lúc về rồi và mình cũng đã đo thử là tổng là 743 mét Đấy. rồi gần bảy cây bảy uh, 750 mét gần 750 mét gần cây số các bạn chị ạ à, đi xuống đoạn này đây à, nhiều một uh, trăm mét nữa thôi đây là xuống điểm mình uh, nối uh, xong đây đây các anh chị nhá đây chính là cái điểm mà mình trước làm đoạn này tại vì ngày trước là đoạn này là đoạn dốc nhất đấy mình làm trước để chở vật liệu lên làm từ cái điểm uh, trường cái xuống đấy đó, mình nối đến đây nữa là xong từ đây đi là trăm mét đây là coi như một ngày nữa sẽ cố gắng hoàn thành nó cháu ờ, nhỏ nghỉ học thứ bảy chủ nhật là chăn trâu con này là con đường của các các các con đi đấy cháu nhỏ tương lai đấy nhỉ đó con này lớn lên làm con đường to hơn nhá cho bà con nhá nhá con sau này à, lớn lên một à, ngày này lớn lên như chú này này con làm con đường nó to hơn cho bản làng đi chú thì chỉ làm một con đường nhỏ này thôi chú chịu rồi để các con lớn lên tương lai các con giúp dân bản ừ. ừ. Ôi mang cả cam diều đi à <laughs> Nắng thì đường nó sẽ khô nhanh hơn các anh chị ạ Mưa rất là lâu Ô, chú này phải lắp cái vào em ạ, xa quá đấy Nó gần gần 3 mét sau này nó không bị gãy bê tông nó liền mạch dài quá đấy chịu khó lúc sáng nắng chiều nắng này nó khô đường nhanh làm nữa con này các cháu đi lại nó không bị bết nữa nhỉ nó nhỏ đi lại là ok rồi chậm này chậm mà chắc nhanh ngọ ẩu đi đường nó sẽ hỏng nhanh Nhật là các cháu đi học về nhất là người xa Lùi đi bộ đi học 12 cây số đấy nhờ đi bộ đấy trường này cũng không đi được xe đạp rồi lên dốc quá Điều đầu tiên là các cháu đi học ấy cháu nhỏ em đi học là đi 12 ờ, cây số như là rất là vất vả ngoài học ở dưới trường 7 chủ nhật được về của gia đình mà hơn đâu ăn đi Ừ, cháu này rất là đông luôn đấy Hay ra các cháu này có tiền cả <laughs> Ai cho tiền đấy mẹ cho tiền à À 5 ngàn đồng yeah. Dạ. 5 ngàn đồng mai mua bim bim thôi nhờ Mai nghỉ học bim bim thôi Ngày nay thì uh, cái đổ cầu kia đây các anh chị Tối rồi Tại là còn một uh, chút vữa nữa Để đoạn cầu đấy đây là cầu thứ ba Từ cái đoạn cầu ấy xuống ờ, vị trí ờ, nối nó là 80 mét một ngày nữa ngày hôm sau nữa Đến một ngày nữa mình nó xong nối được con đường này hôm nay thì mình đổ cũng khá là dài luôn từ vị trí đó mình lên bên này và anh chị xem biết được đó Đây. sáng là mình nối ờ, thì nhỏ vạch tôi yêu Việt Nam ở đây vị trí à, mình nối đây đó ngày hôm nay đấy đây, mình làm đổ này đoạn khá là dài luôn còn một ngày nữa thôi mình sẽ cố gắng 80m một ngày là mình nối xong cái đoạn giai đoạn 1 này 740m của anh chị khá là dài đường như rán lượn luôn các anh chị ạ nói là không có gì à, dài hơn con đường mọi người nói Nên các cháu thì rất là vui khi mà nhận được cái đường mới để đi học đấy nhờ <laughs> tại thì uh, bà con cũng đã về và cái đoạn này thì cũng uh, mình cũng làm xong rồi và cũng đã rào vào để cho mọi người biết là cái con đường này đang làm mình tránh đỡ đi vào cái này Để các anh chị nhé nên làm thì chắc ở trên ờ, sáu sáu bảy mươi mét một ngày ơi ờ ờ giờ dạ, vào này thì cũng gần gần đến điểm cầu thứ ba từ uh, cái vị trí này nãy mà mình có đo đây nó mua thước 50 m này của anh chị này đó là mình đo vị trí này xuống uh, kia là còn uh, chốt điểm nối là 83 m nữa đấy cũng phải mất một ngày thì uh, con đường này mình mới nối uh, hoàn thành nó lại được các anh chị nhé mình cũng uh, cập nhật liên tục và sau khi mà hoàn thành con đường này xong